các bạn cũng thấy ở đây thì hôm nay mình ờ, có một nguyên liệu đó chính là kem à, topping value thì ờ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh kem để khi mà mình làm bánh sinh nhật đấy ạ tại vì là khi mà mình làm bánh sinh nhật thì cái kem này vô cùng là quan trọng nếu mà cái à, kem mà đánh chưa đạt thì thứ nhất là chúng ta không trà láng được và thứ hai là uh, kem không đủ độ cứng thì chúng ta sẽ không bắt hình được ạ thì uh, ở đây Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, đánh kem Kem đánh này thì mình sẽ chia ra làm hai loại Một là kem trà láng và hai để kem là kem để tạo hình Thì à, kem trà láng khi mà chúng ta đánh ấy Thì chúng ta sẽ đánh à, ở cái độ mà chóp cục Tức là khi mà kem dẻo thì nó sẽ có độ dẻo để chúng ta trà láng Còn khi mà chúng ta đánh đến uh, uh, kem để mà ừ, tạo hình bánh thì kem phải cứng và chóp phải là chóp thẳng Thì ở đây uh, hôm nay mình sử dụng đó chính là kem uh, topping Pralue thì uh, như các bạn thấy thường thì cái kem này khi mà chúng ta mua về ở các cái tiệm um, bán đồ làm bánh ấy thì kem sẽ được um, bảo quản ở trên ngăn đá tủ đông tức là khi đó về thì kem sẽ cứng thì nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể để vào tủ mát khoảng à, ừ, khoảng mấy hai tiếng 8 đến 12 tiếng để cho kem từ từ tan ra thì um, thành một cái chất lỏng như này kem ta ra tức là kem vẫn lạnh và đó đó như thế thì à, chúng ta đánh còn nếu không thì nếu mà các bạn cần luôn cần sử dụng luôn ấy, thì các bạn có thể cho kem vào và vào nước sau đó là xả nước đến khi mà kem tan các bạn lưu ý ở đây khi mà kem khi mà chúng ta đánh kem ấy thì à, nếu mà kem mà khi mà các bạn vội kem nó chưa hoàn toàn giãn đông ấy thì các bạn phải đánh ở tốc độ chậm tốc độ vừa để khi mà kem nó giãn đông hết thì lúc đó chúng ta mới đánh tốc độ cao nếu không thì kem nó sẽ bị vón cục à, bây giờ thì đầu tiên mình sẽ đi đánh dụng cụ mình dùng hôm nay chính làm bài đánh trứng cầm tay ạ mình sẽ lắp vào và mình đánh à, đầu tiên thì mình sẽ đánh kem trà láng trước cho các bạn xem kem ở đây của mình ấy đã tức là đã tan hoàn toàn rồi nhưng mình hoàn toàn có thể đánh nhân tốc độ cao nhất trong lần đầu tiên bánh chúng ta đánh kem đến khi mà các bạn kiểm tra đây khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn không nhấc lên như này nhấc lên như này thì nó sẽ không bao giờ thành chót rồi mà các bạn ngoái đều một đường sau đó các bạn từ từ nhấc từ giữa lên như thế này đó, ở đây các bạn thấy chót như này là chót cụt rồi đấy ạ chót chóp cụt như này là chót cụt ạ thì à, sau khi mà mà kem à, mình đánh cái chót cụt như này thì bây giờ mình sẽ lấy ra một ít để làm kem à, mình sẽ bỏ trong một cái bát riêng kem này chính là kem trà láng bởi vì lát nữa mình sẽ tạo hình khối ô tô mình sẽ tạo hình khối cho nên là mình không cần nhiều kem trà láng lắm mình à, cho ra ít thôi còn à, kem để làm nhân bánh kem để làm nhân bánh và kem để kem để làm nhân bánh và kem để tạo hình thì mình sẽ đánh trứng luôn ạ sau khi mà um, mình đánh ấy mình thấy này những cái đường vân nổi lên thứ nhất là kem nó đông lại nó cứng lại thứ hai là nó nổi những cái đường vân này lên rất là rõ như này này thì tức là kem đã được thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra thì đây như các bạn thấy khi mà mình nhấc lên đúng kem rất là kem thẳng luôn tức là cái độ cứng của nó đã đạt được à, nó không à, tạo thành cho cục nữa mà nó tạo thành cho đứng các bạn ạ thì à, bây giờ khi mà các bạn đánh xong các bạn sẽ bật nút nhỏ nhất đưa từ từ cái cây đánh à, này lên thì à, kem không bị mang ra ngoài Đó. thì bây giờ cái phần này thì mình sẽ đi mình tạo màu mình à, sẽ cho màu vào đây để mình tạo ra những cái màu mình muốn để uh, lát nữa mình sẽ um, tạo hình ô tô ạ thì uh, sau đây uh, sau đây là cái cách um, đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn đánh kem theo chuẩn để mình có thể làm được cái cảnh sinh nhật mình á cắt hai bên bánh để tạo hình ô tô thì mình sẽ cắt hai bên bánh như này. đó. sau đó thì mình sẽ nhấc lên again tonight. tạo hình thì bây giờ mình sẽ lấy um, kem um, kem da và phủ lên cái bên trên ạ bây giờ thì mình um, mình sẽ trà láng một lớp kem lên trước trước khi mà mình dùng kem để tạo hướng thì bây giờ mình sẽ dùng kem trà láng trước ạ trên lớp em cho lá một cần dày chỉ ừ, mỏng thôi để lát nữa mình trà lá qua cho nó mịn phần bánh để mình tạo được cho nó đẹp hơn thành ô tô ạ bằng màu ạ